Ở phần giải nghĩa này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ. Đó là từ khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên và khu bảo tồn đa dạng sinh học. Con sẽ tìm hiểu nghĩa bằng cách nối những từ với nghĩa được giải thích. Bây giờ chúng mình cùng đọc qua phần nghĩa trước khi chúng ta khớp các từ nhé. Khu vực trong đó có các loài cây, loài vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài. Khu vực dành cho người dân ở và sinh hoạt. Khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. Nơi lưu giữ được nhiều động vật, thực vật. Vậy, lời giải nghĩa nào phù hợp cho những từ đã có ở cột thứ nhất? Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nghĩa nhé. Với nghĩa, khu vực trong đó có các loài cây, loài vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ gìn giữ lâu dài. Đó chính là lời giải thích cho khu bảo tồn thiên nhiên. Tiếp theo, khu vực dành cho người dân ở và sinh sống, đó chính là khu dân cư. Khu làm việc của nhà máy hay xí nghiệp, đó là khu sản xuất. Và cuối cùng, lời giải thích cho nơi lưu giữ được nhiều động vật thực vật, đó là khu bảo tồn đa dạng sinh học. Thông qua bài tập số 1, con cũng đã được giải thích một số từ ngữ. Bây giờ, các con hãy cùng theo dõi trên màn hình để rõ hơn hình ảnh của một số khu bảo tồn đa dạng sinh học. Trên màn hình của các con đó là vườn quốc gia Mũi Cà Mau, vườn quốc gia U Minh hay vườn quốc gia Bạch Mã.